Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tướng Trung, một điển hình của nạn tham nhũng quyền lực. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung tham nhũng quyền lực. Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Việt Nam đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vào ngày 18 tháng 8 nói với Tiền Phong Online rằng vụ án liên can cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung cho thấy đã dùng quyền lực và vị trí công việc để can thiệp – bóp méo nhiều quy định của nhà nước nhằm trục lợi. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng ông cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung là một ví dụ cụ thể về tình trạng thao hóa về tư tưởng, đạo đức và nhiều mặt của cán bộ, đồng thời cũng cho thấy sự kiểm tra, giám sát quyền lực còn nhiều khoảng trống. Một cư dân ở Hà Nội là một cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tối ngày 20 tháng 8 chia sẻ với AFA trong điều kiện ẩn danh rằng ông đồng quan điểm với nhận xét của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Đúng rồi, ông Lưu Bình Nhưỡng nói thế là đúng. Theo tôi nhận xét thì ông Nguyễn Đức Trung là một người trẻ, có năng lực, có đầy đủ phẩm chất của một cán bộ. Ông Nguyễn Đức Trung trước đang là phó giám đốc, thì lên chức làm giám đốc sở công an. Sau một đêm đạt được nguyện vọng rồi, thì sẽ muốn đạt được nguyện vọng khác và đấy cũng là một dạng tham nhũng quyền lực. Là con người thì thường ai cũng có nguyện vọng được chức cao vọng trọng, Thế nhưng mà không lợi dụng để có kinh tế thì làm sao có thể mua được quyền lực tiếp theo? Tôi nghĩ là trong bối cảnh của một xã hội thì người ta bắt buộc phải thế thôi. Đúng ra tha hóa là tha hóa chung thôi. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 đã khởi tố bị can và bắt giam Chủ tịch thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước vào tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên án 5 năm tù giam dưới tội danh vừa nêu trong vụ án sai phạm tại công ty Nhật Cường. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an quyết định truy tố ông Nguyễn Đức Trung thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã chỉ đạo công ty thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Gidoxy 3C của công ty Đức Watchwater qua công ty Arctic là công ty sân sau của gia đình ông Trung. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Trung còn bị xác định đã can thiệp, gây sức ép, ép buộc và đe dọa tránh thanh tra thành phố Hà Nội và đoàn thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận điều tra theo hướng không có sai phạm, không đúng sự thật liên can dự án làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C. Việc chỉ đạo của ông Trung được cho là gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 41 tỷ đồng, và vụ án bị khởi tố vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an C03 vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 cho biết vừa hoàn tất điều tra và đưa ra kết luận ông Nguyễn Đức Trung bị khởi tố với vai trò chủ mưu cầm đầu. Ông Trung được cho biết đã khai báo quanh co, chối tội trước khi thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Do đó cơ quan C03 đề nghị xem đó là tình tiết nặng để truy tố và xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Trung. Vì sao tướng Trung có thể tham nhũng quyền lực? Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương, vào tối ngày 20 tháng 8 giải thích với AFA rằng ông Trung có thể khuynh loát, lạm dụng quyền lực để tham nhũng là do thể chế của Việt Nam là một thể chế lạm quyền, cho nên cả một hệ thống lạm quyền từ trên xuống dưới trong bộ máy nhà nước. Bất cứ một thiết chế xã hội nào từ con người, đứa trẻ con, đứa học sinh cho đến những doanh nghiệp, các nhà thờ, tôn giáo hoạt động được là do luôn có hiến định, tức là một điều quy định trong hiến pháp và luật định, là căn cứ điều hiến định ấy mà ban hành những luật để cho thiết chế ấy hoạt động. Chỉ có độc nhất Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ có một điều hiến định, có danh nghĩa được ghi trong điều 4 hiến pháp mà không có luật định, không có luật nào điều chỉnh hoạt động, chức năng, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng hết – và như thế, tức là nó đã lạm quyền rồi. Thế thì cái hệ thống lớn đã lạm quyền, thì cái hệ thống nhỏ cứ tha hồ lạm quyền. Hành vi lạm quyền này có tính chất phổ biến. Ông Nguyễn Khắc Mai nêu một ví dụ mang tính thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm là vụ việc lãnh đạo trường Đại học Duy Tân ở thành phố Đà Nẵng hồi đầu tháng 8 ra quyết định sa thải giảng viên Trần Thị Thơ với lý do có phát ngôn phiến diện sai lệch về cách phòng chống dịch tại Việt Nam. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì bảo cần phải lắng nghe phản biện và ý kiến của nhân dân, nhưng bọn bảo hoàng hơn nhà vua ở trong thành ủy. Ở trong Đại học Duy Tân không cần nghe ông chính, họ cứ làm theo ý của họ và đuổi cô giáo, mặc dù cũng không phải lỗi gì cả. Cô giáo chỉ nhận ra một cảm khái và người lãnh đạo có trí có đức thì phải lắng nghe cảm khái gen xít của dân chúng để điều chỉnh hành vi của mình. Ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh thêm, nhà nghiên cứu về tối ưu hệ thống Ông Hoàng Tụy đã từng nói với tôi rằng cái hệ thống mẹ, tức là thể chế hiện nay, hệ thống chính quyền hiện nay đã bị lỗi thì các hệ thống con không thể tử tế được. Nhận định về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam, giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, từng khẳng định với AFA về bộ máy hành chính của Việt Nam là một bộ máy tham nhũng vô phương cứu chữa. Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng từng tuyên bố rằng bà càng đi càng thấy buồn vì ăn của dân không từ một thứ gì. Đài AFA ghi nhận qua các vụ đại án được mang ra xét xử theo chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, được dư luận xã hội quan tâm và tỏ ra ngao ngán khi ngày càng có nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao bị phanh phui tham nhũng quyền lực, không chỉ có một ông Nguyễn Đức Trung là điển hình. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang bùng phát, và hoành hành nghiêm trọng tại Việt Nam, công luận chỉ trích nặng nề một số biện pháp phòng chống dịch được áp dụng nghiêm ngặt dẫn đến hậu quả tham nhũng quyền lực của các ông trời con ở địa phương, như trong vụ việc lãnh đạo cấp phó phường ở Nha Trang đã sách nhiễu người dân với tuyên bố bánh mì không phải lương thực thực phẩm. Ông Nguyễn Đức Trung chối tội trong vụ án công ty sân sau của gia đình hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung thừa nhận đã gây sức ép và đe dọa trong việc chỉ đạo tránh thanh tra thành phố Hà Nội và đoàn thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra không đúng sự thật liên quan dự án làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra C03 thuộc Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra và đưa ra kết luận như vừa nêu. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Trung hồi tháng 5 năm 2016 đã yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ. Đồng thời ông Trung cử đoàn công tác sang Đức để đàm phán mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Watch Water. Quyết định này của ông Trung được nói là chưa được cơ quan có thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy 3C. Đến cuối tháng 11 năm 2017, ông Trung chỉ đạo miệng công ty Arctic là công ty của gia đình ông Trung chi ra 4,6 tỷ đồng để nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C, sau đó giao cho công ty thoát nước phải mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty Arctic. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 xác định từ năm 2016 đến năm 2019, ông Trung đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho công ty Arctic nhập khẩu 489 tấn Redoxy 3C với tổng chi phí hơn 115 tỷ đồng – Công ty Arctic đã bán chế phẩm Redoxy 3C cho công ty thoát nước thông qua 15 hợp đồng với trị giá trên 151 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung còn được xác định đã can thiệp, gây sức ép, ép buộc và đe dọa tránh thanh tra thành phố Hà Nội và đoàn thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận điều tra theo hướng không có sai phạm, không đúng sự thật liên quan dự án làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C Ông Nguyễn Đức Trung theo kết luận điều tra bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với vai trò chủ mưu cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra C03 cho biết ông Trung khai báo quanh co chối tội trước khi thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Do đó cơ quan C03 đề nghị xem đó là tình tiết nặng để truy tố và xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Trung. Trước đó vào tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên án 5 năm tù giam dưới tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án sai phạm tại công ty Nhật Cường.